mình sẽ đóng cái phần ngực lại ha và vỗ tay một cái ok phần chân của mình sẽ đi liên tục như vậy nha một and hai and ba and bốn rồi cuối cùng là chân bên trái ha sau đó mình sẽ bước chân phải qua run run run mình làm động tác giống như chạy xe đi đó mọi người run run run rồi phần chân của mình có thể là dặm hoặc có thể một người sẽ đứng yên một người đi cái phần hông qua đều được nha rồi sau đó mình sẽ cái phần tay của mình sẽ ngang như thế này và để lên ngay cái chữ superstar là mình sẽ để như thế này chân qua ok mình đếm lại nha vroom vroom vroom superstar rồi mình sẽ đi về hai bước và làm động tác chính của bạn là wa da da wa da da phần tay của mình sẽ cuộn như thế này và cái chữ cuối cùng là mình sẽ đưa chân lên watada watada ok rồi chúng ta lại một lần nữa nha hai đi watada một and hai and ba and bốn room room room superstar bước bước watada watada rồi sau đó mình sẽ lặp lại động tác đó một lần nữa n một n hai n ba và bốn đánh vậy luôn nhưng mà lần hai mình sẽ là đánh xuống như này chứ không chạy xe nữa một and hai và cái đoạn này mình sẽ khác ở chỗ cái phần tay là mình vẫn đi như vậy rồi cái đoạn này mình sẽ khác hồi đầu là mình sẽ để superstar nhưng mà lần hai là mình sẽ để cái tay lên như thế này rồi mình sẽ làm liền luôn qua da da qua da da ok rồi sau đó phần cuối cùng là mình sẽ hất lên bung cái tay lên như thế này và cái phần tay của mình sẽ làm động tác giống như là à, ngồi chờ khi mà người ngồi chờ quá lâu thì mọi người hay để động tác như thế này nè đó ok rồi mình sẽ bật lên nha hất đánh hông qua bên phải một hai ba bốn là mình sẽ hạ tay từ trên cao xuống rồi bước chân phải ra năm and sáu and bảy and tám rồi mình mới đi tiếp một lần nữa hai hai ba bốn sau đó mình sẽ bước đi và làm động tác wada da rồi mình sẽ làm hai lần wada đa phần da tiếp theo là mình sẽ lặp lại cái phần đó y chang một lần nữa nha rồi mình sẽ đếm lại hai câu luôn hai hấp ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ thế ơ ơ ơ ơ bước đá đá đá đá đá đá hấp ơ